chú anh chị và các bạn hôm nay là ngày lễ uh, quốc khánh của mỹ nên phim để uh, à, xem người ta đốt pháo đây được không Guys, Yeah. The joy shot. What's up, dude? We have the joy shot as well. No, it's going to be amazing, man. We're going to do it. No. we done yet? Yeah, we're all done, man. All, all done? All done. I got the I got the best shot oh, there. Man, I can't wait to see it, dude. You always make them amazing, so I can't wait to see him again. Yeah. This is so fun. Uh, mới vừa xong rồi cô chú và anh chị các bạn mới đốt pháo xong à, chúc mừng à, quốc khánh cho mỹ hôm nay bà con ở trong khu của Steven à, đốt pháo để chúc mừng ngày lễ July 4 Say cheers, guys. Say cheers. Cheers. How you doing? Uh, Đổ mồ hôi chưa? I'm sweat down here. Today is the uh, July 4th. So our community just celebrated uh, fireworks. Thì bà con đông. Just a lot of people back there too.